nơi đây còn vương chuyến ngày nào mình bên nhau hàng tay sáng xe gió đưa bên theo ai ơi bóng hình vẫn còn đậm trong tim giờ đây cũng xa áng mây ngang trời em đi theo đôi đôi mình anh quên I'm